Đinh Nhân Phật Đại là Thiên Tử xin chào người dân của ta Nam Đinh Nhân Phật là Thiên Tử Hôm qua con chó đen Thấy con chó đen không? Đó con chó đen nó nhòm ai à <laughs> Nhớ like chia sẻ ủng hộ Đinh Nhân Phật Đại Thiên Tử đi <laughs> Nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh ờ, cho Đinh Nhân Phật Đại Thiên Tử đi quay ờ, làm kỷ niệm cho con chó cho, cho chó đen làm kỷ niệm cho con chó đen ờ, con bà già chết rồi mấy chó đen có có buồn không bây giờ quay ờ, chó đen để làm kỷ niệm có gì chó đen ờ, ái vẫn còn cái độ lết tôi nó nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh cho đến giới thiệu xin tử হ্যাঁ quay mặt lên cái tao rồi đó ờ nhớ like chia sẻ ủng hộ đến nhớ thôi xin lỗi kìa mấy quay xong rồi không biết uh, lượt đăng ký có tăng lên không á quay chó làm kỷ niệm nè thôi hẹn gặp mưa sau hẹn gặp mười chớ có thằng sau thì do ủng hộ tin cho thần thiên tử bye bye thằng